cầu sao trời lọt qua mắt lưới rơi đây xuống dòng sông sâu tình đã trao nhau em đêm em là cô tấm thảo hiền mà mắt vẫn nhìn bối rối gặp nhau dối nhà xa mắt trần ca em một khúc sông cầu sao trời lọt qua mắt lưới rơi đây xuống dòng sông sâu tình đã trao nhau em đêm em là cô tấm thảo hiền mà mắt vẫn nhìn bối rối gặp nhau lần nào cũng